là nó mà thân thứ chắc cái hai ra nông chùa có mì sen thân nè mà số tiền nông tàu nè tàu đi nọ tăng đi nọ số tiền nông tàu ha mà nè dưới tay tôi nhìn thấy đây hôm có mì sen thấy nhớ nhớ em nó phải kho nè tuân xuống nào cái chị ướp chị trên có mì sen tuân cho cô đau dễ đau nha em có bị xe nhé mong cho cô đau dễ đau đau hà nội mong ra tiền thì chỉ cho mong cho cô đau dễ đau nha cô đau dễ đau tôi chỉ dỗ cho cha mong cho nàng đã cứng cỡ nha mong ra tiền thì chỉ mong cho nàng đã cứng cỡ đó nàng đã cứng cỡ tôi chỉ dỗ em mấy chồng lớn số tiền vàng tôi kia tôi tôi tu tu khi mơ tè kia nà cô lâu dạ lâu ha nặng vợ cũng sợ ao tu sư sáng tay mò câu mỹ sinh mơ tè giờ số tê bằng tuần trái trong là sự tao đây giờ số tê bằng mong ở luật cho tu số mà chẳng cả tê tỏ tê như là tao sang trong là nhưng nhau câu mỹ sinh nhau cái đúng giờ tôi mong lúc này chơi yêu ca yêu bố cho từ khi có lo là à mà giờ số tôi kia mà lột ra lột thu tay chân tôi gì xem mà khi số ca mong số ca xuống bo tay đâu nè từ khi có lo là nhân nhỏ là chả mày cho là số tây bằng nhiều loại nên chắc là lột thu cứ thế đây 若米生米可可，可萨可成都可错点个拉可吧。若米生不难得得点萨天不，不天有天能来，老天有天能来。若米生就蒙不也说讲呢，蒙不也说非往说了帮讲有讲呢，蒙不点萨天不，哎，米生里面我们那。 tay ya shu sai tay chan tu yan sai yang ko lo te ya shu zo ni ni ya tu yan sai ha ni ya ko shin tay ya shu zo ja de nu ta min sai e kan be hu li cha ko mi shin ta ko la pa ko lom be ha ko mi shin ha e ka mo na mo tu chin ta shu la pa ko na ko tu tu tang le cô tôi nhớ chúng ta tôi lấy ca lên cô tôi rồi tôi lấy nhiều lên tôi cái số tờ chơi lên hà cho chắc khí ta cái kia mi mà vô yêu vô cái số nó ăn nuôi nó nó cũng ăn mong là ra mong rồi nhớ mà ra mong rồi cũng giá mong chạm cái nông trời mà mình còn cho phải liền mong cái nó nó mà mà tăng kiến nó chết tăng cái số tờ lên mong cái số một tuần trang sinh nã có nghiệp sinh phước qua ra một tuần chẳng cơ phô lo đã cũng gọi qua ra tệ nhau nhảy nung ra tệ số thật ta ê như lúc giờ nó có món thành cho mùa nè em có bị sinh của sáng dưới tiền thành cho cho một nhà khí sắc cá sinh bùa cũng bùa thì giờ lấy cái dưới nó khiến nhà đâu cho nè ít nhà nó cũng khiến lâu vào lâu vào sang でここに宝物だったべにもすとか言うと卒んだたんかつとなしょたいでとんたんともけやけんとわにゃのいたつののたからかなたかむせてととだたんだしよのたいかよとにけからはなかわたこんたえかきとりちゃんた em chỉ nhiều cái chúng mình là chúng mình về luôn một đâu để của giờ khiến là tại vì ít tuổi của một đâu là nó ta đó lắng hai nè qua tàu trò là nã ít quay tương thế nhá biết đấy ta không có lý sẽ giờ pro bằng ta cho nó tại im hồn họ lọ im à, hồn là cái có bị sinh lọ à, แม่กูใส่หลอดก็แม่กู cái chạy một đẹp của lói gì đó tôi chạy đi lâu bằng cái cái phải cái bằng số của lói gì đó tôi đã tôi đã chỉ phân tua đi mà giờ nó có quấy đến chơi giờ nó cũng nói single <laughs> đó tôi tại chơi lên mua có bị mua ai ở tôi mua đó ở bằng chơi mong phải cho của lói gì đó ở tôi vô ở bằng đó ở tôi mua một thằng chơi ở tôi rồi số ý kiến một số tê cái luôn này là tôi ca tùng bỏ kia cô nè à, tôi nhị mong sinh ra tôi ta có mì xe tôi mua cả cho dễ số họ lô thành công mì xe ta nằm ra chúng ta mấy mua ta ít tôi mua mua số nhà ta cho cả số cả tiền khó khăn cả chân số mong nó đây nhé tôi tung có mì sinh có mì nhỉ muốn nhau trên tôi có có mua cho con ta đã tiếp xúc ra đó cô cô cô mo pang in cho in cho ko mi sen ni e mong hala in to pa ku cha mong u ka la ka na tu mong mong cô cô cô mo pang in cho in cho cho ka to ni te ka ni ya ku chi mo na mo tu cô ko mo ku cho số tiền nya ku ya hai cho tàu pa ku to me na tu mong e ku ya mong ku ya chi me chi tu cô cô cô cô ko na lu ha na te in không bỏ cho mong phu cha bo 你。Yeah cô cô mà cha con không cho đại tin luôn tôi nghĩ tin bố nghĩ cô chỉ muốn này một rồi cô tuần cho mình nhập mình tin bảo nó là cô mua cho lo tại nhà rồi này cô nhớ hại ít lâu con khẩu tổ phụ mình là ít rồi ngày nhà cô nhớ mong lắm ni em có có phiếu cả chắc tin bố ít tuổi chơi tuổi có qua luôn tuần cho tại nhà nó cô trong cô ta ra nhà này cô cô mua phong in cho in cho e puku bo te trong những te cha tin na ta dạy ka chu bo chu mo te na e ni en lon tu đi kang te i kang ka e kan ja kang te da la ka va te ye so se se so tu e e so ma la te in ga ko pang te te ni cha ha e so mo te lo ti tong bo lon to te ni mo ta e lo chu ka ke nai e lo chu ni mi po te ni na ma lo cha po te ni na ma lo zo cha ni te số mấy lúc xong bộ trận tăng kỳ tăng tê số mấy trăm tăng kỳ tăng tê bộ tăng tê số hai chắc hết lấy bộ lỡ nhu lỡ mình tê bộ mong tê bộ mong chế bộ mong tổ chế tê bộ bị sinh con quay số số số mong có bị sinh xong số cực kia có bị sinh cực cần thao cần có bị sinh bắp bắp đấy tăng cho mang có bị sinh tóc bằng hệ số này cực về đó lúc bằng bờ mỹ sang nhé đủ ở lấy từ từ về nhé đủ ở lo tẩy đủ nạ khử lù, lô đủ nạ trong lù lô nhé tới bằng hệ lô trong lòng ở sự bằng cái nhé nó có mỹ sang lúc trong nhé chẳng bằng điều cho bị chính à, họ nó nhé ở sự lên này có mỹ sang lúc trong nhé chẳng còn điều cho bị chính chinh lỡ แต่มาอีจงแต่ mày tu nạp vô tài nhé cho trong tu nhé nó có bị sang tu mong sang tu còn tiêu tài nhà cho nên tu tu yếu tài tu tu tu ta ta bị sang tu tí nhưng cái khu cu, tài tu tí ở nhà tài tí tàu có bên nô tài nhà tí tàu nên có lo hữu khu nên nó tụi số bị bằng họ lúc thăm cụ tài Sosu sangte so sale wa isha nunu lu ning na aja ya tu ko tai ka ta te so ya mong ko mi ko i ding chong ko kam du so te ko mi se sale mo ka yo ye ko tai tu tu te sale mo i ji ning ko kam du la ma ni ru rong cha mo sun cho ye cho chong tu tu te lu cha ma cha ni ru rong ko mo ka ju nhớ lòng tăng cho chia khá luôn tu nó tin khai nụ khai chứ lòng tăng cho chia khá luôn tu nó tin khai bê bằng thì cứ tin khai lo bằng tin khai giật tăng cho tê giờ có tay tu tu mà nhớ luôn có mình tu tu mà nhớ tu tu tăng con cho tu chỉ bu mong ai nô tê nhớ để trên chỉ lòng ha sẽ tu tu khai sẽ tu tê chứ sai nhé tuôn cho y cho em tu mang kinh tí mắt luôn nhé thì con thu cho sống tu thì con thu cho là ti lắm nhé tu mang kinh tí mắt luôn nhé chín tu em nhé mong tu cho sáu cổng tu em nhé mong cho vậy nhưng lâu tu tu lú trong tu tu tuần ra đã ở đây vậy nhưng lâu tu tu sẽ lên chân cuộc còn tu ta là tôi mới tu trong câu cho Thông常là thì thông thường là chúng mày tôi dùng có chuẩn tôi phụ tay. Như thế này tôi tôi cái giải phó tay cho trong thủ luôn lòng này giả lô phụ như tôi nhăn rồi đó. Cậu tăng phụ có mỹ sinh lòng Sinh sai là chẳng nhớ lòng như tôi có phụ có ta. Chỗ sai là có phụ có ta. Tại mama đi xa tại bên hoa lô. Nên ngó. Cái mô cái giờ là tao. Cái cũng mô cái ta có một cái dây lại thao còn ở chỗ cho nó nên ngõ ý hay lưu họ á sao để bút tôi cái dây phốt sao để chẳng phốt phốt chế họ à cho nó lại mong tí là không mà xây chẳng nhẽ lùng cổ lo lưu xe mong cả ta trả luôn nên ngõ ý thì họ á sao để họ cũng một cái nào nó lại đó vậy nhưng tu tệ nhẽ giờ bạn đang bạn sang tu ninh tại ninh sợ mua à sáng bảo từ nhà quý tên có phù hợp yếu lâu như sợ cha lê đồ ế nhiều sổ năng tại như sợ mua à thua tôi nên chọn chủ sổ năng tại tôi có phù rồi mong xây mua tại nhắn tôi tin vào tôi lúc tông chỉ sư tại sợ tại lúc tôi lúc xa tại mà là tay giờ quất tay ha tay tôi tung ta ở tôi nhé tôi khu lúc chúng tôi tăng là chúng có nhé ờ, cô cô hồ tịt nên cứ thì tôi ờ, cô ta là chúng có lo nhé chẳng chạy trong nên chân mà hồ chạy cô là chúng có lo chẳng sự gì nên tôi nên rộng sau sự gì tôi cô tăng là chúng có dạ có tại hay có tại tôi tuân theo tôi luôn cho nên cho em nhé tôi bằng cái gì cho chào tôi luôn cho nên tôi là chúng tu bằng cái gì tôi đặc biệt go mi sinh tăng a tu mong go mi sinh phật tăng ấy mong la tăng tê qua tê tu nghĩa qua qua tàu kia qua cho mong cha qua phụ cho cho tu kia chúng mày tu lòng cao cho tê ni chỉ kinh yếu lẹ nghĩa qua qua khán chỉ khán một a tài mày mong la để qua tê tu tu tu đi chơi chơi qua tê nhân chạy tu qua tê nanu lỡ khán này tu tu ni nanu sửa lỡ sửa lỡ The society tu tu tu kha The society tu tu tu Tại lớn lớn trong tại Như ta nhưng Nó nằm ở tại bí ra Dạ phó Để ta tổ cho nó ờ, Dạ phó tại tung thật ta nó chung Cho các lúc nằm ở Bí rình Dạ phó tại mong chua nặng Cho lúc cho nó xe Các lúc nó Phó tại nó lỡ thủ tu là ở tại Chưa chưa tại mọi nu tại chẳng hình đồ có cha tu dục thì sư lòng sư lo đu chúng nọ cha tất cả chẳng hình đồ có lưu ai nhé cũng trong lệ sư lòng sư lòng bạc tê đu chúng nọ cha nọ tu ai sư lo cũng tu tu tu thật ta xem bạc tê nó cha này tự sai tu hẳn nông tuột tuột năng ra tê yếu tay mất thảo lại yếu <laughs> phốt cho lưu tê phốt tay tê mất tuột tu nó là tê tả tê yếu phốt tay ta sư phốt tay có sát tua của e, của giờ tên này có sát của e, có chọc 그 고, 동네 고, 고, 또, 개가 졸라, 고, 그, cho có mong tụi tôi mà sai nhiều bác mà để có tài đó ai có nhịp của tụi mình nhăng ha của ho có phụ ta leo của phụ ta má ai biết tôi mà bằng tôi mà lò nè nhớ tôi rồi chúng mình yếu lo bây giờ rồi nhớ mấy món sai thì bằng mà tôi ta chẳng chơi nhau của tôi tôi lúng rồi cho lên đấy 也不打是多人门口呢，说到打，讲这伢弄脏事，哎，在阿头路在都渡过过来，我跟伢个晒的都都都，不要就都弄弄弄哎，才有多个补的，呃，也不在都是古气都弄好才，哎，都动出弄哎，阿都弄哎，伢弄吃干这啦，都动在吃干这，讲啦，都伢弄讲哎，差不多个口袋，也不在都动在做梦了。 mong mong em mong tuổi lâu nặng quan cha cha như sợ tan này giờ tôi trong cho con ta họ chả tên như sợ ta chúng ta của tôi cha cả lớp tôi nè khi ta cả mất tuổi sẽ lâu mô cả cả tên riêng thì phụ lỗi rồi quay rồi tôi tăng không lấy cô cho cũng khai của tôi cho cả cho tè ừ, cũng cả cho cả chỉ bị lại u lực 那我就家里嘞，带了就家带你多这次也是了，我苦的，那你不要在我给我给朋友不要等，成都整个啊，给钱做房价做电工都我了这，我钱做路高吧，在二度路路带路高路路带，也成都了都都在当开路这根本，这那说么事，这这里一起了的，路这那也被给给，到都老开路这到都忙一样。 dõi luôn nè trong chết là phải bà mẹ chết thăng sự từ trong sân đông lá tòa chơi trong phòng co cho bọn năng can nè cô lo giật lăng lo cho hữu lâu lê nhiều nên ai bớt cho hữu nghĩ lâu lê tèm gió tèm như sợ ta cứ ba có cho có phụ tè nhà lô gió vậy nhưng lo tu tu tu cứ lú chết tèm nhưng tu bao tu tu nhà lô nè chế cứ 一广播人当科学，人当都是当都第二，人这国外国有这个思路中龙哎，专门做第好，阿都那里都光可个都得得得谁搞的，搞出啥的，不得哟，搞出来搞呢，那得搞出啥，啊，搞出搞路有个原来姑娘，姑蹲车搞，姑蹲车到，得丈夫么个定成了，那个要单问咱，呃，路有个原来。 운전 중이야 이메 그것도 샤메 그 할래 보타 국 내가 보타 주모가 땡쳤나 에 예보다 돈자 니가 땅자 예보다 때 여생스러 저리 럭가루 치를 때 tôi sẽ ừ. ờ, lâu cút lấy tăng tên lộc cá lối chế lại tên như vậy cho lấy phó tài tôn thời cho lên gần gần gần gần gần một tôi chỉ lối chế tài giá phó yếu ở tôi nặng lý lối ở tôi lại tu khí ni tệ tờ sáu chân lưu tụ phòng không tệ giá tôi có phụ khí là khó chúng tôi to sâu ni sai thẳng chế là tôi có phụ mà mà ni lúc sai chân mà mà này ni chơi li phụ ít chọt trăng tu tôi lo cho được căng tôi họ chơi li quân đồ quân đồ để tôi có phụ là có lòng tôi ở chân cây tôi có cua nữa nè tôi có phụ bao ha nữa tôi có phụ nhưng là cua của một phong ít chọt ít chọt nhưng là không có mỹ sinh nhưng là cua của một phong in chọt in chọt tôi đẹp như tết tôi là cua như chút tàu hàm bì tè dẹp qua tè tùm giờ hàm bao ta muốn giờ ní muốn giờ tu yo ca lu yo gì là cũng như yo gì mẹ cũng tôi sai mẹ mà nhỉ qua qua mà nhỉ hát chút tàu ilu lu mà nhỉ chan chan chan chan chan chan hát ilu lu chan chan chan hát ilu lu để tụ pháp bút để cho là tụ bị chế để ta ta các vợ các lăng giờ nhân du ca nhân du quê các lăng giờ tôi sẽ ư nói các lăng giờ qua quê mình tao các lăng giờ lu chế không แต่ยมเราตัวตัวรู้จงตัวใส่แต่ตัวแต่แต่ตัวยอดตั้งแต่จังเนี้ยยากูขอพูดตัวกูเนี้ยตัวมากำมันแต่ชนได้เลยอันเนี้ยจุนจุกำมันแต่ก็อย่ายิ้มแม่ก็แต่ตัวเตากี้ก็แต่ตัวปุ๋ยแล้วก็แต่ลูกเจ๊สาวกลัวแม่ลูกเจ๊แต่ลูกเจ๊ละจะมึงโจ้เจ๊แต่ ตัวกับปูเนี้ยออกมาออกเราเลยคือเท่ายำปลาตีนอจวนนะเนี่ยจินกากาเนี่ยองกาตัวตึงออกไกถึงออกไกเฮาเนี่ยองกาแลเนี่ยจะออกมาเต้าจูเนี่ยจะนอจวนเด็กเกือนี่ตัวกายสุนทรเนี่ยปปกมหอบต้องอินชัวอินชัวนับสุดเท่าแต่ก็มีเช่นปลีใจจะจะลุนใจโลกขันเดียวให้มาเจ้าจวนนอบไอลินนับเตาแล้วสุดแต่ đó chọn tu mà tu có phụ rồi đúng có ai tôi nãy tiếp lâu số có giờ lâu ta tôi nãy cho nãy tu có vốn lâu tôi xin là còn lâu anh sinh rồi đúng có mà có mỹ sinh có tiếc có khó tăng cho tính đi tính tiếc không cho là có trong cho thì cho tới cho con câu mà chẳng lo nhẹ bố có cho các con thì chẳng tư thầm lâu tăng mà nên nhẹ có quay im mà không tăng không chồng tu ta có có có có có ta để nhau là tu tu tăng được ta ta tăng ta tăng ta ก็สกปรกก็ไปเกี่ยกูจะก็มันใช่จะตีจริงเอ่อย้อนลูกหัวให้ไปจอนทางตายกูเลยจะก็มันสัมผัสเจอหอเออแต่ทางเกี่ยนอใช้ตายก็ยังเราตัวตู้รู้จงตัวจับว่ามันใช่จะน่ะตีจริงต่อเนี่ยวังแก่น่ะต่อใจเราฟังน่ะเจ้าคือย้อนปลาตีน้อยฮาลุนซึ่ง ấy làm tâu làm tu làm tâu làm chỉ lụa lăng ở tua phòng lọt lăng ở tua mẹ tua mà tua sâu không có sâu tỉ mà có trò còn có còn lấy tím rồi còn ta có dũng tụng rồi còn ta lấy có chớ cứ nhóm là tiêu của tu sang này tua tôi này vô lọ nhà lọ cu mà mà tua sâu không có khi tu nạt lăng có chỗ ấy có trò thì tu nạt căng rồi thì tu không có lúc nào lúc ta thì nhầm băng ăn chẳng là cả vài niệm tin địa còn chẳng tu còn chỗ lấy để xây cho để cho nó tăng để chắc ăn đồ là tu có phụ niệm năng lý tăng anh chú rằng khó thô chú luận rằng chú tăng là tên mà mà nữ xa nữ nhé cô cô cô mô sự lục quả lời chú mà nụ tù hốt tăng ổn chúng tù ta tên mấy nụ tệ ta năng thơ thơ cô quay nụ nội cú à, cú à, bên nào chạy tay cú hảo tụi mình cứng ta hai em là tê chí chí cú lo con nhé cô quay cú mơ cầm lý inu thơ inu lý ima thơ im nói chứ thì muốn cho này em là tê à, có khoe có cho ông đến đấy rồi chứ tôi có tu chí chí của tăng sự thở để vì kia của tôi cũng phải mấy mong à, cho nàng trong là tê à, nó mà mấy mong cho nàng trong là tê nói cũng mà cho tàu tổ của tôi cứ cho cả cho luôn chứ đi lâu ấy mấy mong ấy tê tu sang tu nhà tại cái lịch tàu tê trong tuần này có sáu lần tàu tê chẳng tôi cứ tua sao lòng tàu tê họ hay là nó thế mỗi lúc chỉ đi lâu cho hiệp phát tài tổ tôn thời cho họ niệm mỗi chẳng tàu trần tôi cứ cho thế à tôi tôi cho năng trong là tê là cho cho năng trong là tê cho thông tăng tuổi rồi tôi cho để phát tài xong này hiệp phát tài nhân chủ phát tài tổ tôn thời phát tài qua qua thì mỗi khó chán đọc hết trong anh em chỉ tại sao tàu tiền tôi tàu tiền ế cũng nhà họ là thế ơi yo tôi chỉ số ổn tụ luôn cho tôi họ là hà nội để tôi đi xe khó nói thay lâu แต่นี่จะเล่นโอ้โอ้กอ้จมวนู้ก็มจมวนู้ตูแต่นี่ลูกตูแต่พอเจ้ามาพอเนี้ยต้องการต้องโถพอเนี้ยเจ้าเจ้าปลายทั้งไอ้รอเนี้ยน่าองกังองกัวเนี้ยตลอดปากกี้ลองก็ลองเจ้ากี้ออลังออหลวกี้มึงออกของออลงหลวงกังลองกูละก็มีเสียงไก็กว่าว่าปุ่มการที่ทางกันจิ้วจะเสลุนนาเลยพอหงบอกตัวเราจะเสลุนนาแต่เรานั้นั้ชายก็มีเสียงเนี้ยเสียงมองเนี้ยมึงหาไปแกอีจ้ามันจะเต้าช่วย khi bị cái từng khi bỏ cả cho lại mò ya bỏ tại tung cho bỏ nó cho xong lại nhé tình cảm cho phá rồi lấy cái pin cho cho tiền mình nhiều mà là khán cho anh nhé hay là là máu cho nó anh lấy bỏ ít này là bỏ quạt ít là nó tăng anh vậy nhưng lâu tụi tôi lúc trong tụi nhị sẽ chân lưu tăng ra chẳng sao nó có quạt chẳng hay nó nó cũng có cầm chân này nó lùi có nghĩa có có cùng mua bàn đi chứ khiến là mà lẹ nghĩa chả nghĩa ai mà nghĩa lũ mô cần trời mà lên trời tướng nhưng mà lại có lý nói giờ chả chỉ chỉ có xa luôn ấy giá vậy gì nhà chỉ sai luôn ấy quá cha có tôi hạt tôi rong ta im một tròn nào tròn là tê mà phụ tu tôi này rong tê sao đi sao làm tao tê phụ tu ở tu sang tu nhà tê đi tao tê na phụ một phụ cút cút qua qua tê cút tua tao tê tao cút nhau nè tê giờ yên sao cha đi tua chê su tua tê tu luân cho nhập tuần chúa được hết trong hết ta à. yo năng sao của tôi khát tôi cái trong cho cái chẳng cái trẻ mà mà xử lý có giờ đây có tê im mong lâu mà im mong tập chỉ lo phăng ấy cứ cái tăng nó tê lưu cho tao lưu lưu cho tao là ít cực mà cho lưu cho tao tăng nó chẳng chụp một khi tập tập nhị lên ta ở tu mong tê nhân lo tu tu rú trong lo ta tăng tơ mong tê các phụ các dễ các quan bảo tu lo có sự sao tua mà có tua tê các tê nhân ninh hoàn ni tê ya tu kỳ sẽ ni tuân lấy ra tê cú ya chỉ lăng như su sát thằng cha, tê cú mới lúc tỷ ha anh <coughs> nhớ giờ cú tỷ cũng mong muốn giải cho rồi e, xả đi ô tô tê sử non bảo lên nó tê cũng là cho cái quan bảo tu lo có sẽ tu có lòng sư các xong tu tu tê nè nên lúc nào nhà tôi tôi sẽ phụ cái thế mà tôi tạo mà cho nó luôn thiên đó bình thà hoặc là tôi muốn chủ tôi đã sẽ không đó bây giờ ai có giờ dạ, ít tôi phát tên là tệ cả mua lũ tỷ lũ đi chẳng ai cả giờ lũ tôi lên sang cả chùa đi cả tệ luôn thiên đó bình thà đã tôi muốn tung chùa tệ tới nên tới xong tôi chỉ tàu tam chính thoáng bỏ đi nói ai cả giờ lũ đi cả tệ à tôi muốn tung chùa tôi ta ô chơi chơi chơi mất trò mất trò tôi nói mà chỉ giờ tàu tu kịp thể lệ giờ năng giờ cho say của của của năng giờ tu muốn cho năng trong lát tên à của tu khát năng giờ tu là năng giờ trên tàu kí tàu tì ở ký thuật năng giờ giữa ai của tu cứ ham tu tàu là cho cho cho tôi ham mong mong sợ lâu lâu tăng ai anh nhà tu tu nhỉ anh nhà cô cô con nhà linh say linh con chú mà số cường câu chỉ mua lúc khó cười ta chỉ phụ căng hết tàu tàu bảo tàu lệ để cô cô cô cô để nhung lâu tu tu lúc trong tu tại mong on tàu on ta cho ai qua như chó lụ thề như chó lụ ở qua tài lệ cô chó lụ ở nụ ở chế lệ cô em mà ăn tao ăn đỡ tàn mà cho một thời thề chỉ phú bố cờ em mà chẳng đâu chẳng đỡ tàn cho đỡ nhà rồi ở từ hạ chắc ăn lụ ta không sao con nhớ cô cô tâm đi đó ta để tiki kỳ tới nhà của cho con mình chẳng tí chơi lắm cho con mình chẳng tí chơi số con lụ con mua hạt tu pe tăng ki ta ni ta mo tu na ko kom bo cha lu tu na tang ta nu na ya ka na ma to cha a na ma to cha e ku ya ja ka mo chan ti cha na ta ni sa le na ma tang ta ni mo na tu ni ko lu cha lu in ku em bo nyan bo kun than ka ta e mo yong lo to tun tang tang cha sa lu in ku em mo tu tu sẽ ku cho ni tu e mo tu ble ku cho ni ta tăng thế, quay lên nó cho cao cao mong em cần chịu còn chống tại mọi luôn chỉ mua trong này thấu cam muộn sợ lo nó tè lo bảo tè cả lấy bảo à chỉ mua ít tu cứ luôn chỉ mua trong chùa cả muộn sợ tè có sắp bảo của tụi mình liền để có lúc của mùa hạt tu hơ tè như ta lấy trái nhom để cứu cho tụi tụi mình ốt lu lu có biểu tè nào tụi mình ốt lu hay chân chỉ chân khai rằng chỉ u khai rằng chỉ nó tè tăng bờ trong tuần thủ đi lại lâu tên là số nình ô tu chiu khó sư lưu tôm la tê lo lưu tôm la tê lưu chi bằng nà số nghĩa lưu tu tôm la tê lưu tôm tới lưu nà trong lưu nà trong trong lưu khó ta trong lo trong sư chỉ nhận ai to đi chú tự đi tăng to lo có tại to sinh đi có ăn nghĩa tu có những to pê lưu tao tua tu lưu nà trong lưu có ta plan cho lưu có lối ăn nghĩa cầu linh to bê luôn ra tao ní lô khó linh to sân chỉ ta kí khô lô là ai luôn chỉ cho nà số cao sư số sư sinh số lộ nhô lộ ninh o nhô nhô ninh lộ nhà lộ khung trăng cá na lô ai giờ số nhà nhà nên tu ninh mai giờ số lô ế chê ế chê món như là ninh chồng chỉ tông đi tao lô tại giờ chỗ còn đi mua xoan ninh anh chê ai chẳng nhớ chứ tao cũng ít tôi ninh ai ốt lúc tập băng lê hó lê nó tè nhưng tổng của lo ninh tè tu tôi ninh ốt luôn chỉ rồi 这也说鲁是谁，这也说的大米豆。古搞奥多路子伢哈，搞奥多路子古呢，古搞奥多皮呢，古么搞个多年了哈。这你在么么叫伢谁谁，呜，讲人到我路那来嘞，保古保。这你怎么都是你我路保叫伢哈叫古哈叫皮好的。啊，到这冷下了来的，多么子多多了，得起下了来，叫叫伢来找我，然后落些我讲喽。 แต่นี่มอเป่าจ้าเนี่ยเอาตังเก你莫也说这了这收入啊，因过在呢，只能莫对人不顾金狗做在也说一人不到包丢在呢，能行一切他一上地乌黑真他上地诺在，当不做上只当只做了，在那能他一地养一地山子地山子在养，有山入入入入等早是做广度喽。 đó sư cho còn tu tay lúc chân cô tuấn đã cứ lúc cha sang chỉ cứ cứ vậy nhưng lo tu tu lúc chơi tu tu lo lúc cao tinh chỉ của cứ vậy nhưng lo lúc chơi tu tu tu tay vậy nhưng lo tu tu lúc trong tu nhị tu là nên hình có lời lúc tay nhưng lo nhỉ ta nhớ anh ta của tu tu nên ốt lúc tu hình có lời lúc lại tại mong sáng nhà cả sang sẽ tao luôn nên ốt lo bao tôi gặp cụ tập lắm 咱这这年纪咋讲呢？咱们保也说，这个开阔几搞佛，咱们保这个年过么？年纪咋讲呢？啊啊，都咱这你莫平时过过么？好像都在了，都在咱们保都归中来你莫在那哎，还真中来还得可可可可可呢？说不也照做谁？还没过帮他交流。 都话不是抽个呀，叫的你得认真个有选择，不做路呢呀，叫真不的干出老路，用根根做当点忽悠干那个哪哦。số cái tăng đầu mà tôi cho nên chỉ ra cho tôi nên đâu tôi nên còn sao mà tôi lại cú thành của tôi số ăn cho bà tôi nên có tiền tôi nên giang có thua cho các món chả đẻ mong tăng này nó có thể tung ra bị tuần để bị tuột kỹ nên mong tụ lo tụ tụ lo tụ đi tại vì lấy xe xe xe xe luôn anh là chả ataya mi mu tinh tu ka pu lu ka pu la e tu nin da te ya mo cho ni cha mu pau ti pau che pau po ten dong le ku ha cho mu pau tu ka pu dong le ku lu tang ni lu nen noi ni se se te ni se a ya ku yo chi yo cho kheo ha cho nya lu te ni se ta quá tu khê của tôi tin nên ớt lưu cho tôi là tên nhà của ớt chân cho mình mong lắm em mình cứ cứ có thể có tờ hát còn gia loại có trả tệ có ở từ lụt nhà có ở từ lụt giữa cụ tệ của mò phê mẹ in mẹ có ở lên thế đẹp mò phê mẹ in lên ít từ lụt nhà ít từ lụt giữa quê mẹ yếu sinh bầu rồi mẹ mong mẹ ở mẹ của yếu cho cái một chẳng tết chẳng chê của yếu chê ưu từ tư nhìn ớt mẹ của chị lại mẹ quay xa mẹ mong mẹ ừ, của chị lâu để mua phải tặng cho cho thế mà cho thế nỉ cỏ đu mua nữ y cầu cũng mua nữ y cầu nỉ đâu ơ bây giờ bây cứ số thế là bằng tàu bây giờ chúng nó mà nó mà mà chỉ chân thủ áo tụt lấy các sư nó sư tu chỉ phụ bê chỉ phụ bê chúng nó ít tuổi chẳng tụi là bằng này bây giờ tàu tôi nó khế nó sư nè bây giờ mua bây lúc nên chẳng nên nó mà ta minh chứ ta minh chứ bây mình lấy chẳng lên tới phòng tôi có cả một cái tài trái về quân nhị một yến là yến sang yến đang kéo phản tài là về quân nhị đồ chỉ cho cả chớ phong ta có chó mong mà thọ một ô có tài càng luôn tu nó thông bờ tổ của mùa lúc mình mỏ mùa lúc con luôn bình chó thông bờ càng tu nó lệ tại có phòng cho nên tăng tài như tại lệ cả sau như tôi ninh tề như mua như tôi ninh tàu phản tài ya mong lo yang này nhẽ yang mong ai nhẽ mong tu to sự lu qua tài ở nhà ở cu lu tê lu cha nghĩa mong tu cho nè to sơ lô phó tay chữ nhà chữ cú lô tê chè tu nè hành tao pê nô yang tao pê nô chỉ riêng chỉ rồi phó tay nhà nhà ai phó mua nè mình hả lỡ tao pê nô chỉ tu chỉ tê phó tay à bị tu lô cũng giờ các tu nè nó chạy lụ ô hư lưỡng tay thọ sẽ có kiếm bảo nó mua bảo nhà cho cú lo cái bị chơi thằng nhà là bảo cái bị chơi tao tu nè nó kỳ lại 一波苍呀都知道，哦，波苍呀都知道做不个对了。我哩，哎呀，帮不对，一波苍姑呢，哎，波苍姑都知道都对喽。对，我带带带的，我带的。啊，家里那姑妈我对明白，我都查因着对查，因张病做个，我个开，个我做发带呢，呃，你呢，个开着开呢，哎呀，你个那到死了，对，在那上到上到。 cho lu tăng cho tê xả lấy mò bảo tăng cho tê giờ phô tê hai mò giờ phô tê tuân thành tại rung cổ cho lu cho nhu có quê tuyên chỉ là tí trái tuân thành trong pin cho nhẹ nhà cho lu phô tê liệt cu anh nhà cho linh phước ta cú tu ninh tại cả chế tê lu cho lu tí trái nên linh tu tu tê tại cả cắn tu tu cú tu ninh tại như giáo trình chủ cả nhau này ta chỗ cú tàu chế tê lu gì tại tàu xa ha mà tại tu ninh tu ning o ya ko ta khi tao pe lo li ya yu tao pe lo li ko na cha tu ning ta shi la li la chu lu le để ya phó tay đã tu tung thả cho tao tu ya phó tay sư lu ya phó tay chỉ nhà chỉ cua nhà tao tung thay nhà cháu lu ở linh nhà cháu lu ở tu phó tay lu lu tao